Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Casar 81 nha Hôm nay Casar 81 sẽ không làm clip mà kết nhạc ra dài nữa Hôm nay à, Casar 81 lại quay cho các bạn xem mà à, những cái kênh mà à, nước trái và thác Nếu mọi người à, thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé Cảm ơn mọi người Thác nước trái nha mọi người, nước trái tự nhiên đấy cái nước đây à, tới thằng à, thằng một thằng hai gì mà nó khô rồi người ta tươi cá nhiều quá khô hết rồi đó người nào cũng làm cá hết nhưng mà cái nước đây à, trái từ gia tô á tới gia bia rồi à, có người ở đằng trước mà nó tươi trước á mà nó có được tươi cá còn người đằng sau thì nó tươi sau thì thì nước hết rồi không có nước tươi cá nữa à, có quá mọi người làm cá nếu mà nước ờ, đua thì mình ăn à, ăn được còn nước tiêu thì mình ờ, sẽ được à, thời gian ăn ít thôi Mình rất vui được nói chuyện với các bạn nha. Đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với các bạn.